chào tất cả anh em nhé thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em về chơi cách đánh bầu cua giúp cho anh em đi chơi bầu cua lắm chắc chắn 100% phần thắng về mình bằng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp bầu cua báo dung sáu mặt hiệu quả nhất và chuẩn xác nhất hiện nay và cũng rất là dễ chơi anh em nào mà chưa biết chưa sử dụng hoặc là anh em nào mà muốn mua thì đây anh em cứ xem hết cái clip này anh em nhé cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt này nó sẽ giúp cho anh em biết từng mặt hột bầu cua nó về con gì theo cái chế độ báo dung của nó anh em nhé chế độ báo dung của nó là nó có từng cái chế độ và từng cái nhịp dung của cái ờ, bộ đồ chơi này ví dụ như là mặt bầu mặt cua mặt tôm mặt cá và mặt gà hoặc mặt nai đó nó sẽ có từng cái chế độ từng cái nhịp dung khác nhau để cho anh em dễ nhận biết được những cái ờ, mặt bầu cua thì đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái ờ, báo dung sóng mặt này bầu cua báo dung sóng mặt này như thế nào và sử dụng nó của uh, ờ, sử dụng nó như thế nào nhá thì đây anh em thấy không ạ đây là cái hộp bầu cua anh em thấy không nó cũng rất là bình thường thôi anh em nó chỉ cần là anh em đặt hàng của bên tôi và anh em mang cái hộp bầu cua này cái bầu cua cái hộp bầu cua này tôi đã làm cái báo dung sóng mặt ở trong rồi anh em nhé đó thì um, ở đây thì anh em thấy không chế độ từng có từng chế độ báo dung anh em này bầu mặt bầu là có dung một ngắn này mặt cua là dung hai ngắn mặt tôm là dung một dài và một ngắn anh em nhé mặt cá là dung hai dài đó gà dung một dài và lai nó không dung thì anh em khi nào anh em chơi xong anh em để mặt ngược mặt lai lên thì nó sẽ bị không hết không bị hết pin anh em nhé đó để anh em có thể chơi sòng sới bé thì hoặc là anh em chơi uh, ở đâu mà không xé quân xé hột đấy thì chỉ cần anh em luồn được cái hột này vào trong các sân chơi các sòng sới bầu cua anh em có thể là đi anh em đi lắc bầu cua này anh em đi chơi hoặc anh em đi đánh thì nó đều có thể giúp cho anh em rất nhiều rất nhiều luôn anh em nhé và đi kèm theo chắc chắn là sẽ có cái máy báo rung rồi anh em nhé vì đây là cái máy báo rung của cái bầu cua báo rung sóng mạnh anh em chỉ cần là anh em bật lên này đó bật lên và anh em để trong người anh em để bất kể bất kể chỗ nào cũng được nó đều sẽ báo rung cho anh em và anh em tự cảm nhận và anh em đánh thôi nhé thì đây tổ cũng không lo không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tổ sẽ test cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chuẩn xác của nó mang lại cho anh em bao nhiêu phần trăm nhá Đó. tôi xin phép anh em là tôi sẽ cầm cái máy báo rung ở trên tay để à, cảm nhận được cái độ rung của nó tại vì là cái máy báo rung này báo rất là êm và nhẹ đó nên là tôi phải cầm trên tay tôi mới cảm nhận được đây tôi sẽ test cho anh vài chén này đó. cái chén đầu tiên thì máy báo rung cho tôi biết là nó sẽ về con cá anh em nhé nó báo hai rung dài đó, đúng không anh em một bầu một cá và một nai rất chính xác đúng không ạ rồi chén thứ hai máy báo dung hai ngắn là về con cua đây tôi mở luôn cho anh em này đúng không ạ hai con cua luôn cua kia là mình ăn thêm thêm ăn thêm thêm được một con cua nữa rồi cái chén này chén thứ ba thì máy không báo dung không báo dung thì là nó sẽ về mặt nai anh em này đúng không ạ một nai và hai con cua vẫn là hai con cua anh em này tiếp tục nhé chén này thì chắc chắn luôn cho anh em là một trăm phần trăm về con tôm nhé em mở luôn ạ đúng không ạ một tôm một bầu và một cua thì uh, đó tôi nắp cho anh em vài chén để cho anh em cảm nhận và xem cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các sân chơi bầu cua của anh em hay không hay là có phù hợp để cho anh em đi chơi bầu cua anh em đi lắc bầu cua bịp hay không nhá thì uh, tôi lắc cho anh em vài chén thôi đây con tôm tôi sẽ ngựa mạch ra lên cho anh em này Đó. thì cái bộ đồ chơi này anh em cũng thấy rồi nó rất là dễ chơi và rất là rất là hiệu quả luôn đúng không ạ đó. thì anh em nào muốn sở hữu nó anh em nào muốn uh, sở hữu hay là anh em nào muốn còn những cái thắc mắc gì thì anh em hãy liên hệ cho tôi và số điện thoại tôi để trên màn hình rồi anh em nhé đây đó anh em có thể là kết bạn zalo hoặc là anh em có thể là gọi trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em 24 trên 24 anh em nhé và cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi anh em nào mà cảm thấy hay hay là anh em mà cảm thấy ví tôi thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái chơi mới nhất 2020 mà bên tôi đưa ra cho anh em để cho anh em lựa chọn chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở trong các clip sau